Việt Nam đất nước ta bốn ngàn năm lịch sử oai hùng Nay đại quân Nguyên Mông Sục sôi vó ngựa Rừng kiếm cung tên Quay cuồng như bão lửa Chúng quyết thiêu đại Việt ta Hóa tan cho Việt Nam đất nước ta bốn ngàn năm lịch sử oai hùng phương Bắc đại quân Nguyên Mông sục soi võ ngựa vang dền rừng kiếm cung tên quay cuồng như bão lửa hội nghị diễn hồng trần nhân tông khí phách quân binh ầm ầm như tháp đồ nối bước trên đầu thù chiến thắng tam phe hào hùng thấy việt nam ta đất nước mến yêu hòa bình trần nhân tông thánh tổ anh minh băng sao Việt Nam đất nước ta bốn ngàn năm lịch sử oai hùng phương Bắc đại quân nguyên mông sục sôi võ ngựa vang dền rừng kia hội nghị diên hồng trần nhân tông khí phách quân binh ầm ầm như thác đổ nối bước trên đầu thù chiến thắng tam phen hào hùng thấy việt nam ta đất nước mến yêu hòa bình trần nhân tông thánh tổ anh minh vang giao xóa bỏ hận thù ân đức ngàn thu tự hào thấy việt nam ta đất nước mến yêu hòa bình chợt nhân tông thánh tổ anh minh dạy dỗ muôn dân học pháp phần đà bang giao xóa bỏ hận thù ân